thế mà anh tưởng tối mới về anh chưa nấu cơm chưa nấu cơm mệt không ừ? thứ hai có làm nữa không sẽ gắn kia chưa